À, xin chào tất cả quý anh chị trong ngành nhôm kính à, Chào mừng quý anh chị à, đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành Và tiếp theo cái à, series video về chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh Thì ngày hôm nay đây à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ đến với quý anh chị trên một cái video à, giới thiệu cho quý anh chị một cái dòng máy phay đầu đố thay dao nhanh thế hệ mới nhất hiện nay trên thị trường à, chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này à, được cập nhật vào tháng 9 năm 2021 à, đây là cái chiếc máy phay à, đã khắc phục à, tất cả các cái lỗi và các cái nhược điểm của những cái chiếc máy phay thế hệ cũ về trước và à, trên màn ảnh quý anh chị đang nhìn ạ thì chiếc máy phay này là cái chiếc máy phay bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay và tại thị trường Trung Quốc hiện nay thưa quý anh chị thì à, tất cả những cái người à, sử dụng cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh trên thị trường Trung Quốc hiện nay đang bắt đầu sử dụng cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp này à, quý vị anh chị ạ và à, trên vi trên video máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý anh chị một số các cái mẫu hàng tại thị trường Trung Quốc quý anh chị nhé để quý anh chị có một cái cách nhìn khách quan nhất về à, chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp do máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành nhập khẩu về và phân phối à, gửi đến cho quý anh chị thêm một cái sự lựa chọn mới. Xin kính mời quý anh chị chúng ta cùng xem. À, và kính thưa quý anh chị, à, trước khi đi vào cái chủ đề là báo giá cho quý anh chị cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành xin gửi đến cho quý anh chị à, một cái đoạn video để quý anh chị à, tham quan qua cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay à, xin mời quý anh chị à, Và xin giới thiệu với tất cả quý anh chị à, Chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp này à, Có cái kết cấu như sau à, Đầu tiên là phía đằng trước của chiếc máy phay này thì sẽ có hệ thống cánh cửa tủ để chúng ta đựng lưỡi phay này quý anh chị này thì à, mặt đằng trước của chiếc máy phay à, sẽ có bốn cái trục để chúng ta để lưỡi dao phay và khi à, anh em kỹ thuật đã tiến hành căn chỉnh lưỡi phay cho quý anh chị rồi thì sẽ cho lưỡi phay vào trong đây để chúng ta bảo quản tránh tránh các cái hiện tượng là chúng ta để bên ngoài thì lưỡi dao phay của mình nó hay bị gì xét quý anh chị ạ và à, xin giới thiệu với quý anh chị cái bảng điều khiển của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh thế hệ mới nhất hiện nay và kính thưa quý anh chị, à, trên màn ảnh nhỏ thì đây là cái hệ thống bảng điều khiển đầy đủ chức năng nhất của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh. À, thế hệ mới nhất hiện nay thì đầu tiên là nó được việt hóa quý anh chị nhé. À, giúp cho một số anh chị khi chúng ta mới bắt đầu sử dụng đến máy thì chúng ta sử dụng rất là dễ dàng. Và bàn phím là có tích hợp cái núm cao su để nó bị chống nước và chống các cái mạt nhôm quý anh chị ạ. tiếp theo phía bên trong đây là hệ thống điện của chiếc máy phay này. Thì kính thưa quý anh chị, hệ thống điện này sẽ sử dụng là năm thành phần chính thứ nhất là à, có một cái atomat thứ hai là một cục chống đảo pha ngược pha và cầu trì à um, khởi động từ và da le trung gian à, tất cả đều được đánh số rất là dễ dàng cho quý chị à, sử dụng và trong cái quá trình sửa chữa bảo hành thì cũng rất là dễ dàng và đây là cái hệ thống van điện từ của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này quý anh chị nhé à, và kính thưa quý anh chị à, đây là cái chiếc motor của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này thì à, motor này là chiếc motor phay motor này là motor hai cổ bi có tích hợp vòng đệm nhựa chống thấm nước các anh chị nhé chống thấm nước à, so với một số dòng máy phay thế hệ cũ thì nó sẽ không có vòng đệm nhựa này mà cái cổ bi này sẽ lõm xuống tầm khoảng 5 ly khi chúng ta làm việc thì có cái dầu làm mát nó phun vào và đôi lúc là nó hay ngấm vào rô to của motor nó gần đến các hiện tượng nó là chập cháy motor của anh chị ạ và à, bên đây là cái hệ thống cữ xoay à, sẽ có 6 cữ xoay để chúng ta điều chỉnh khi chúng ta phay các cái hệ nhôm khác nhau à, ví dụ đối với các cái nhôm mà chúng ta đã chỉnh rồi thì sau anh chị dùng là chúng ta không cần phải chỉnh lại nữa chúng ta chỉ cần xoay cái cữ phay này là ok quý anh chị ạ và kính thưa quý anh chị à, điểm đặc biệt nhất trên cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, bàn kẹp này đó là à, chiếc máy phay này sẽ sử dụng cái hệ thống kẹp phôi đó là bàn kẹp của anh chị nhé sẽ sử dụng là bàn kẹp giúp cho quý anh chị khi phay những cái đố nhôm ngắn từ 20 phân đến 35 phân thì máy phay rất là ổn định và không bao giờ gặp một cái hiện tượng đó là bị vấp nhôm hay là bị móp nhôm ở một số các cái dòng máy phay thế hệ cũ thì đang còn sử dụng cái bộ bàn kẹp cũ của anh chị ạ thì đối với cái bàn kẹp cũ thì nó chỉ phay được những cái đố ngắn dài từ 35 phân trở lên thôi quý anh chị nhé thứ hai là cái hệ thống bàn kẹp này sẽ gửi đến cho quý anh chị một cái sự an toàn rất là lớn trong quá trình sử dụng đó là à, khi mà cái chiếc bàn kẹp này đang phay nhôm à, máy phay đang phay nhôm mà nhỡ chẳng may máy của mình nó bị mất điện thì cái hệ thống bàn kẹp này nó vẫn tiếp tục giữ cái thanh nhôm đấy quý anh chị ạ à, nó không thả cái thanh nhôm đấy ra à, so với một số các cái dòng máy phay thế hệ cũ á, thì khi mà anh chị đang phay á, mà không may bị mất điện á, thì ngay lập tức các hệ thống bàn kẹp nó sẽ nhả cái thanh phôi ra dẫn đến một cái hiện tượng đó là quấn cái thanh à, phôi nhôm vào hệ thống motor làm cho bị gãy trục của máy của anh chị ạ đã rất nhiều các anh chị à, trong cái quá trình phay đã gặp trường hợp như vậy rồi Thì kính thưa quý anh chị, à, chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay thì à, tất nhiên rồi nó sẽ được sử dụng cái hệ thống sơn đó là sơn tĩnh điện bao quanh tất cả cái phần à, thân gầm của máy quý anh chị nhé. À, và kính thưa quý anh chị, à, à đây là cái kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu. Thì à, trên cái video giới thiệu về chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành xin gửi đến à, một cái giá công khai cho tất cả quý anh chị à, trong ngành nghề nhôm kính trên khắp 63 tỉnh thành được biết về giá của chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh này nó sẽ có giá thành chính thức gửi đến cho quý anh chị đó là 21 triệu 500 quý anh chị nhé à, quý anh chị đang có nhu cầu đầu tư hay đang trong quá trình tham khảo quý anh chị có thể là tham khảo giá của chiếc máy phay này và một số cái chiếc máy phay ở trên à, thị trường khác để chúng ta đưa ra những cái quyết định hợp lý nhất cho mình hoặc à, quý anh chị đang có những cái băn khoăn thắc mắc chưa hiểu rõ về chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay thì quý anh chị vui lòng à, bấm vào số điện thoại trên màn hình máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, luôn chờ đợi cái cuộc gọi đấy của quý anh chị và sẵn sàng à, tư vấn cho quý anh chị à, dù à, quý anh chị à, tham khảo hay là có thể đầu tư hoặc là à, chưa đầu tư quý anh chị nhé và à, xin gửi đến quý anh chị à, cái à, nội dung tiếp theo của video này là sẽ gửi đến cho quý anh chị một cái phép so sánh giữa cái chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh bàn kẹp thế hệ mới nhất hiện nay và à, chiếc máy phay đầu đố thay dao nhanh à, có sử dụng cái bộ kẹp phôi thế hệ cũ như bên đây quý anh chị này à, quý anh chị có thể hình dung ạ thứ nhất à, máy cắt nhôm hai đầu phú thành sẽ so sánh cho quý anh chị đầu tiên là về giá thứ hai à, là về công năng chức năng của máy à, yêu nhược điểm của từng dòng máy quý anh chị nhé à, quý anh chị à, vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta chờ đợi video tiếp theo của à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, xin chào quý anh chị hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video tiếp theo